chào anh em à, xin giới thiệu với anh em về một cái uh, sản phẩm công nghệ à, giúp anh em đi chơi liêng và ba cây hiệu quả mà anh em đi chơi anh em không cần phải lùa bài vào cả dùng hoàn toàn bài trợ và xanh chín anh em nhé thì sản phẩm đó là phẩm gì thì xin thưa với anh em đó là một cái à, công nghệ à, bài cổ tay với cái công nghệ này thì nó giúp anh em biến đổi những cái bài điểm số thấp thành điểm số cao và nó rất là dễ dùng cho anh em Đó. thì những anh em nào đã từng dùng qua cái sản phẩm đổi bài thì cũng biết cách tráo đổi và cũng di động nó rồi còn anh em nào chưa dùng qua chưa va chạm qua thì ờ, hôm nay hãy dành những phút để xem video của tôi tôi dẫn anh em có dùng à, đây là một cái mẫu áo khoác gió anh em nhé cái áo khoác à, gió đang mặc trên người tôi là một cái mẫu mới nhất hiện nay dành cho em à, thích chơi bài đổi bài cổ tay về à, cách chơi nó như sau trong sân chơi ví dụ là anh em chơi liêng nhé anh em lên bài bình thường Đấy, vẫn lên bài bình thường thế ván nào điểm số thấp ví dụ như này có cây 4 cây 9 và cây gì điểm số thấp anh em cảm thấy không theo được thì anh em úp bài và trước khi bỏ bài vào trong à, đúng bài đọc này thì anh em làm động tác hai bài tôi thì bất kể cây nào do em chọn nhé anh em thích chiếu cây nào cũng được như tôi tôi chọn cây ly thì tôi cài bài gọn gàng và cây tao tôi muốn đổi tuổi để trên cùng tắt bài chữ V này anh em để hình bài chữ V này làm tác uh, à, hao bài vậy là xong sau đó anh em trả hai cái bài bình thường vừa nộp luôn và làm tác giảm một chút là cháo bài sau khi uh, đấu thành công cái cây bài vừa rồi và chúng ta lên vài cái bài sau chúng ta có cây à, bốn cây chín và cây tám năm có 8 điểm bài anh em có thể đổi cái 9 thành cái gì để có một ván à, bài thêm 9 điểm 9 điểm bài là hơn 5 điểm nữa thì hộ em thắng cao hơn chút nữa Đấy. làm tác lặn bài này rất là nhanh sang ván tiếp theo anh em lại thế anh em lại à, lên bài và nhìn xem cái cây trong người có hợp không đây có cây uh, à, 7 cái 8 và cái quy nó có 5 um, điểm bài bây giờ anh em có cái 9 trong người rồi thì anh em đổi cái quy sang cái 9 để có liêng 789 từ 5 điểm thành liêng 789 một cách nhẹ nhàng thôi em mới đổi hoàn toàn vấn đề của anh em xác suất em cao hơn rất nhiều cách dùng đơn giản nhưng ván sau ấy cũng thế em nhé tháng sau em cũng uh, chú ý lên bài bình thường thấy bán bài nào điểm số nó um, cây bình tố số trong người nó hợp với cái lá bài của bộ bài khác thì em hãy đổi đây là dòng uh, áo đổi bài chống uh, ồn cho nên là anh em đi chơi anh em không hề sợ bị người ta phát hiện hoặc nghe thấy tiếng động phát lật động cơ hiện tại tôi đang có 3 điểm bài cây 5 cây 8 và cây 10 trong người tôi có cây quy tôi được cái năm thành cây quy để có một ván 8 à, điểm từ 3 điểm thành 8 điểm Đấy, rất nhanh này Đấy. thì à, anh em có thể dùng một tay làm tay này được một tay thì này được nhé hoặc là anh em à, chỉnh cổ vào gọn vào thì anh em mới đổi theo kiểu hình này gọn bài rất nhiều phương án để anh em à, ngụy trang để anh em làm kỹ thuật đổ bài à, tiếp tục nói về cái à, công nghệ và cái à, hiệu quả của mạch áo này thì anh em à, yên tâm là cái áo của chúng tôi nó không hề phát ra tiếng ồn và đồ bài rất kín đáo và đồ bài nhanh anh em không hề bị vấp không hề bị kẹt lá bài sản phẩm cũng hành cho anh em cái công nghệ này thì dùng bằng pin tiểu thuận lợi cái là anh em đi chơi anh em không phải lo nghĩ là phải sạc pin trước hay là như thế nào cả dù hàng ngày anh em mà đi chơi anh em có thể là mua sẵn cho tôi bốn cục pin tiểu bên loại pin nhỏ lắp đồng hồ cho tường ấy anh em mang đi theo hoặc là anh em đi đường thấy quán xá nào anh em mua tạm bốn cục pin tiểu là anh em chơi được cả ngày thuận lợi cho anh em một vấn đề đấy thì anh em nào mà có nhu cầu về cái áo đổi bài cổ tay này áo này nó có ồn không đây là áo chống ồn à của bảo anh đã hoàng anh em nào có nhu cầu về cái áo sản phẩm áo bài cổ tay này thì hệ tôi có số điện thoại 0834 666 33 hoặc 0346 0947 anh em mua hàng được phép kiểm tra hàng được phép à, thử hàng chuẩn chỉ đúng chất lượng đúng như quảng cáo và thì em lấy xin chào anh em